tôi nè tôi là là mẹ chồng của cô nè cô là là dâu nè thì nhiệm vụ của cô là pha trà rót nước là nhiệm vụ của cô ủa mẹ nói kỳ mẹ hồi đó giờ nhiệm vụ của nhà ai làm má à, ai rửa chén má ai nấu cơm má thì giờ với nguyên gì đi tự nhiên cái người mới về cái đùng đẩy cho người mới hết trơn má tính ai mà của hiếp mà mới hả <laughs> nhiệm vụ đó là nhiệm vụ cô là dâu ủa làm dâu mà chứ phải ở đỡ nên ta ở đỡ thì ở đỡ đâu phải vậy nhưng mà cô nhiệm vụ cô là cô phải lo vậy thôi cô tên là Nguyễn Kim Thủy 64 tuổi ở à, Cà Mau Nam Căn dạ xin mời chị ạ à. dạ. à, chào anh Nguyễn Linh với à, chị Lê Lộc em tên là Sĩ Trúc Ly à, 35 tuổi em cũng đến từ à, Cà Mau năm căn tức là hai mẹ con từ năm căn lên đây dạ. tham gia wow. chương trình dạ. trời ơi rất là hạnh phúc cảm ơn rất là nhiều à. chị làm dâu của mẹ được bao năm rồi dạ khoảng 10 à, năm wow mình có mấy bé rồi chị hả dạ ba bé rồi chị à, trai gái chắc có đủ chị ha dạ ba đứa gái trời, trời ơi ba công chúa rồi cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó dạ. cô có ấn tượng gì cô gái này không trời ơi hồi lần đầu tiên đó con trai dẫn dẫn uh, dâu tương lai về đó là cái uh, tôi đang uh, mua thao để mình máng lên sửa sạn là nhà cũng có cái đám cưới à. nha rồi cái nó nói bác ơi bác bác bác bắt đưa đi con treo cho con cô treo lên giùm cho bác không cái à, tôi nói là thôi kệ mình nói trong bụng đi mình nói đâu để thử coi coi nó có biết không nó có biết làm dâu hay là không bởi vì già đúng rồi hồi đó nó ở nhà của xui đó ừ. thì nó chỉ là đi học thôi nó không biết làm gì trơn á cái sao mà mình nghĩ cái mình đưa nó làm chỗ nó treo lên rất là đẹp luôn quá vừa ý trời. luôn ha vừa ý luôn rồi cái một hồi cái đâu cũng xế rồi cái cũng đói bụng rồi hơi đói bụng rồi cái nói bác ơi thôi bây giờ con nấu cơm chiều nay giờ con nấu cơm cho bác ăn giờ thích bác ăn món gì cái cái tôi nói à, bây giờ ăn món gì cũng được hết trơn á giờ con làm cái gì thì bác ăn cái đấy trời ơi nó nấu một bữa canh chua ô rất là ngon với cá lóc kho tiêu trời ơi ngon hết nghe tả tôi thấy ngon rồi đó <laughs> như dưới cà mau á là dạ. nấu cơm mà nấu bằng củi á bằng dạ thang đúng rồi hồi ngon. đó nấu nấu bằng than đúng rồi dạ còn nấu bằng than Trời, nấu rất ngon. là ngon cơm cháy nấu cơm cháy dạ, dạ dạ dạ đúng rồi ơi. vậy thì mình ưng dạ. bụng với cô à, dạ, ngay cái lần đầu tiên rồi, luôn ưng bụng dạ rồi cái qua 3 tháng sau thì à, nhà mình có cái đám gã gái cái nó điện về nó nói bác ơi ở nhà đó bây giờ bác nấu món gì vậy bác có làm nấu bao nhiêu món cái mình nói là bác cũng không biết nữa con thôi bây giờ đâu để con sắp xếp đi cái thử coi coi nó sao ha cái mua bồn bồn nè rồi mua ngó sen nè ôi rồi chén tổ nó mua nó gửi về một đống luôn nói ủa trời ơi sao kỳ vậy trời nó nói thế để, vậy đó con gửi vậy con thấy dạ. là lần đầu à. tiên à. làm thấy là mẹ chồng rồi dạ ấn dạ, tượng luôn lấy đó. lòng được mẹ chồng dạ. rồi không biết chị với mẹ chồng có ấn tượng điều gì không em chung ờ, bạn về đầu tiên thì chung là cũng đi chung với bạn bè lắm mà đi về lúc đó mẹ hiền lắm ừ nhìn mẹ hiền nói chung là hiền dữ luôn á mà ở nhà cũng ở chợ nha mà nhìn mẹ nó bụng trời sao nhìn giống dân ở trong u minh cái gì sao mà thấy cù lằn dữ vậy em tưởng tượng nữa em về làm dâu chắc mẹ khó như mấy bà già chồng xưa à. sợ đâu không dám nói chuyện gì hết trơn á rồi cái thấy mẹ làm vậy nó cũng đi vô làm làm mình lấy lòng mà rồi mình về làm dâu sao nói chung đó giờ em về làm dâu 10 năm chứ nói chung là mẹ ha không có la em chưa la vô 10 năm không la lần dạ, nào không luôn. la lần nào chứ nấu nướng rồi nói chung á em nấu nướng thì nào mẹ ăn được thì mẹ ăn mẹ ăn không được thì mẹ kiếm món khác mẹ tự làm mẹ ăn à ừ. chứ mẹ không nói chứ gì mẹ hả? không nói gì chứ nhiều khi hỏi mẹ ơi nhiều khi thấy nhiều khi mẹ ăn không được á cái hỏi mẹ giờ mẹ em muốn ăn gì mẹ nói đi con đi chợ con mua con nấu cho mẹ ăn liền nè giờ mẹ kêu con đi mà hồi đó giờ em đi chợ mẹ cũng chưa khi nào mẹ kêu ờ con mua này nấu cho mẹ ăn ha mua kia gì chứ không có nhiều khi mà nghe mẹ kêu cái mừng hơn làm một vàng nữa <laughs> nhưng mà cô những cái lần mà cô ăn không vừa miệng cô có góp ý chị không ừ, cũng có đó con dạ có đôi khi lắm lúc là bị gì cô thì ăn nó hơi mặn dạ đó thành thử ra nó nấu cái lạc lạc cái nó con nấu cái này lạc quá cái mẹ ăn không được dạ cái bắt đầu cái nó nấu món khác ấy, cho cô ăn à. nói nào cho ngay là nó như vậy đó dạ cô với chị hợp nhau nhất điểm gì cô hợp nhau là khi mà mẹ với con ngồi tâm sự gần với nhau tâm sự với hay diễn tiktok hả <laughs> diễn tiktok là sao cô <laughs> thì diễn ừ, ừ, vui cười rồi cái chứ. mà cái tiktok trên facebook rồi vậy nó ơi tải về chưa? biết đó. biết biết em biết tiktok mà <laughs> em, em thấy cô diễn là hơi lạ luôn á dạ <laughs> mình làm thử một đoạn nào coi làm thử đoạn nào đó thử. mình hay làm coi cho lấy cái đậu cụ được không có trời, cho một cái điện thoại coi đưa cho con bé kia để ở ngoài rồi lấy đậu cụ luôn trời trời ơi hay quá diễn riết có đậu cụ luôn á câu chuyện này tên gì nè tiết mục tên gì thôi em diễn đại à, em cũng không biết không biết tiết mục không biết tên gì nữa thôi tiết mục mẹ chồng nàng dâu rồi. đi à, rồi. tiết mục rồi. Dạ. vậy đó rồi, dạ. rồi. à tôi nè tôi là là mẹ chồng của cô nè cô là là dâu nè thì nhiệm vụ của cô là pha trà rót nước là nhiệm vụ của cô ủa mẹ nói kỳ mẹ hồi đó giờ nhiệm vụ ở nhà ai làm má rồi được ai rửa chén má ai nấu cơm má thì gì giờ giữ nguyên vậy đi tự nhiên cái người mới về cái đùng đẩy cho người mới hết trơn má tính ai mà cũ không biết mà mới hả <laughs> nhiệm vụ đó là nhiệm vụ cô là dâu ủa làm dâu mà chứ phải ở đỡ thì là ở đỡ thì ở đỡ đâu phải vậy nhưng mà cô nhiệm vụ cô là cô phải lo vậy thôi rồi em xin nói dạ xin à. chào dễ thương quá <laughs> sao mà diễn y như thật luôn á <laughs> hai mẹ con phải hợp với nhau lắm mới diễn được dạ. vậy luôn á đó. đó đây là cặp gọi là à, xong tấu mẹ chồng nàng dâu đầu tiên á <laughs> rồi mình hợp nhau về cái gì nữa cách ăn mặc á em với mẹ hợp à, à ăn mặc à. khi đồ đạc mẹ mua á mẹ em mua là mẹ vừa bụng à nói cho quyền linh với à, cháu lê lộc nghe nha dạ. Ừ, cái ngày lễ đó ngày 8 à, tháng 3 cái nó tổ chức tổ chức cái đâu có hay đâu nó trang nghiêm đồ dữ luôn á đồ ăn đồ dữ luôn cái đó nó xong rồi cái mẹ ơi mẹ mẹ mời mấy gì mời mấy bà mợ đồ lợi với mấy thiếp rồi lợi chơi với mẹ cái hỏi ủa cái gì mà bữa nay con làm cái chuyện gì mà sao mẹ không hay vậy bữa nay con tổ chức ngày 8 tháng 3 cái con con tặng cho mẹ một chiếc vòng nhưng mà không có mang theo Trời <laughs> ơi à, ờ, nó vậy đó em có thấy điều gì mình chưa hợp với mẹ không <laughs> chắc ăn uống hay mẹ hả chỉ <laughs> ăn uống thôi hả dạ tại vì nhà em thì em thích ăn ngọt mẹ ừ. thích ăn mặn nhưng mà mẹ thì mẹ có tại bệnh hơi lên máu à. Ờ. cho nên em không có cho mẹ ăn bởi vì khi em nấu lạc cái khi mà ăn cái mẹ không ăn nó trời mẹ già cả rồi mẹ còn ăn mặn ăn mặn lên máu đó rồi có phải như vậy thì mình phải nấu riêng hả chị không, không nhiều khi em dạ, cũng ờ, cũng nấu chung vậy đó nhưng ừ. mà bữa nào kiểu như lâu lâu mới cho mẹ ăn mặn một lần cái múc ừ. ra riêng cái nhưng mẹ ăn thì mẹ niêm vô thêm vậy đó à. mẹ ăn vừa miệng vậy có điều gì mà mẹ chưa hài lòng ở con dâu không có chứ dạ. có đôi khi chứ không phải là nói là không có thì nói là không đúng phải dạ, không dạ. nhưng mà phải có có một lần đó đó là hai vợ chồng nó hơi buồn buồn với nhau rồi nó nó không có nói chuyện rồi sáng ra cái sao nhìn thấy nó buồn quá à cô mới nói với với thằng con trai á dạ. nói con à sao mẹ thấy vợ con buồn quá mà không biết mẹ có phật lòng với vợ con cái gì không mà sao vợ con nó buồn buồn nó không nói gì trơn cái bữa đó cái à, buổi trưa cái nó nói với vợ không biết nói với vợ sao đó cái hai vợ chồng lại xin lỗi nói con xin lỗi mẹ rồi con làm cho mẹ buồn <laughs> ừ, bởi vậy nhiều khi lắm lúc cô thấy cô cũng cũng thương thương bởi vì con nó còn nhỏ mà yeah. Dạ. tuổi trẻ mà thành thứ ra nó cũng còn bồng bột thôi mình cũng nên thông cảm cho con bởi vì cô chỉ có một thằng con trai thôi yeah. Dạ. à, con trai một đúng không dạ con trai một mà ừ. hiện giờ nó đang làm kỹ sư xây dựng Thế con dâu cũng rất là hiểu mẹ chồng dạ và cũng như thật sự là rất là nhạy cảm dạ. thì thấy sơ nét mặt của mẹ mình đã hiểu rồi ha dạ. à, còn cái chuyện chăm sóc con cái đó thì mình chăm sóc hay là mẹ chồng chăm sóc mẹ em ờ, chăm sóc nhiều hơn tại vì em tối ngày em mưa đi tẹt tẹt tẹt <laughs> mẹ chắc có nhiều khi dạ. nó có khách đó. rồi đi dạ. cái nhà nhầm khi mẹ lo chúng em cũng lo mẹ cũng lo nữa nhưng mà mẹ thì ở nhà nhà với hai mấy con em thì nhiều hơn ừ. tức mẹ lo là chính chăm sóc là chính dạ dạ có bao giờ mình tranh luận về cái việc chăm sóc con mà hai người không hợp nhau không dạ không nói chung là 10 năm như thế là rất là tuyệt vời luôn á dạ. có những mẹ chồng nàng dâu qua 10 năm nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn thậm chí có những khi xung đột nó lên đỉnh cao luôn dạ, dạ. nhưng mà giải quyết rồi thì nó sẽ hết thôi dạ. còn hai mẹ chồng này giống như hai người bạn với nhau rất là thân với nhau luôn <laughs> chắc hai mẹ con mình có nhiều kỷ niệm với nhau lắm đúng không chị dạ nhớ có kỷ niệm lúc à, mà 8 tháng 3 á à. cái lúc đó ba em còn sống cái sáng đi chợ cái mua nhánh bông vậy là tính là đưa cho ba tặng mà tại vì thường ba em sáng là ông đi một lèo tới chiều luôn vậy đó à. nhưng mà nghỉ bữa 8 tháng 3 chắc ba về sớm mà ba không có về sớm ba đi nhậu với bạn luôn cái mua bánh bông vậy đâu đem vô nhà đâu tính đợi ba về đang đưa cho ba đem cho tặng cho mẹ thì chắc mẹ là sẽ vui hơn à. cái máng ngoài chiếc xe tới, xế luôn sợ nhánh bông héo mà ba chưa về <laughs> thấy gì đem vô tặng cho mẹ luôn <laughs> trời ơi tiếc ghê lần ông, em ông xã em cô à, là mất mất chưa được 2 năm Ồ dạ Nếu ở nhà mà có chuyện gì buồn thì ai sẽ là người tâm sự trước? Em Em Nhiều khi ờ, làm cái chuyện gì mình cảm thấy nhiều khi mẹ buồn á Tại vì mẹ buồn là em nhìn đến mặt mẹ biết à Cái thấy mẹ buồn cái là bộ cũng kiếm chuyện này chuyện kia vậy đó Nhiều khi ờ, đặt chuyện luôn <laughs> đặt chuyện sao chị dạ, đặt chuyện em mới bố đi chợ vậy nói mẹ nát mới gặp cái ông không làm chuyện mắc cười lắm mới kể cho mẹ nghe cái cái mẹ cười là cái mẹ hết giận uh -huh. à, đi cái lâu lâu, đó. lâu lâu cái thấy mẹ giận này cái ra cái kiều kiều bóp vú một cái vậy là hết giận nó thường xuyên đó dạ ờ, thường xuyên vậy cái có đôi, đôi khi vậy đó nha cái nó làm cô cũng hết hồn dạ nó phát kêu mẹ cái hỏi tờ cái gì vậy cô hôn miếng cái coi nó đè nó ôm nó hôn thôi là hôn vậy đó cô giật mình luôn dạ. con sao riết rồi cho con nhõng nhẽo quá trời <laughs> cái đó là cái tuyệt chiêu của cái cô dâu đó dạ đúng rồi à, đó linh. linh nghĩ dạ. rằng là nhiều cô dâu phải xem học hỏi những kinh nghiệm này <laughs> đôi khi về nhà mình tự đặt một câu chuyện nào đó dạ. tự tạo một cái niềm vui nào đó tự bất dạ, ngờ đó không phải dạ. là chúng ta cần phải có tiền mới mua quà mới tạo niềm bất dạ, ngờ đó thí dụ như câu chuyện như nãy hù giật mình đó thí dụ đó. trời ơi thí dụ vậy thôi ha <laughs> hãy câu chuyện này rất là hay dạ. nhưng mà chị có những cái điều nào mà giấu mẹ chưa từng chia sẻ với mẹ không có bạn hàng nói mẹ nghe này mẹ mẹ đừng có chửi con nghe <laughs> em thì em cũng làm em cũng bán hàng trên mạng nữa ừ cái mua cái nhiều khi là em nhiều khi nhà em làm nhưng mà nhiều khi em lấy của người ta nữa cái nhiều khi mẹ biết em lấy của người ta cái mẹ dặn lấy cái kỹ cho con ơi nhiều khi người ta lừa gạt mình đó cái nó không có đâu mẹ dễ gì người ta lừa gạt cái mua học dịch lộn học học học gà ác ờ, học gà ác mà nó lộn á ừ. dặn ba lấy con úp mề thôi ba đưa xuống 100 chín cũng trong đó cũng có một số úp mề với một số nó gõ mỏ luôn đem xuống về sạn ờ, giao cho khách mà nghe nó kêu chiết chiết chiết chiết nhìn kiếm hoài cái kê cái chiếc gà vô trong lỗ tai nghe hèn chi nói đây thì cái xong cái ở nhà có, có có con gà có con gà mái nó đẻ nữa cái sợ mẹ la không biết sao sợ quá cái em với nhỏ cháu mới thôi đừng nói cho nội nghe mà lúc đó mẹ ngủ cái lửa trứng nào nó gõ mỏ cái đem dở gà kia vô bỏ vào trứng nắp cái đâu chừng mười mấy ngày sau nó nở ra cái mẹ ra mới nó chơi ủa sống nhà rồi gà ta mà sao giờ nào nổi cái gà ác không vậy <laughs> đặt cái mẹ hỏi nhớ không là giấu mẹ tới bây giờ luôn bữa nay đó nó mới khai đó quyền linh với lê lộc đó dạ. bữa nay nhờ có cái chương trình này nó mới khai đó chứ không cô, rồi nó không khai luôn tức công cô hả không bởi vì, bởi vì là con biết không cái chuyện đó dạ. là đã dĩ lỡ rồi dạ. dễ thương dạ. mà à, viết trong cái trứng đó là mình đâu có biết được là nó nó nó nó nó già hay nó trẻ ở trỏng dạ may mà lấy đúng gà đó lấy lộn vịt nó mệt lắm <laughs> à hai người bạn này thân rồi nha hai bạn này dễ thương đó dạ. có bao giờ hai người nhậu chung không dạ có ồ cái gì chứ cái đó có. nó nó nó nó nó bạn đó bạn nó lại nhậu cái mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ vô đây cái con giới thiệu bạn con cái mẹ uống với con miếng đi thôi 50 đi mẹ thôi cũng nghe theo con uống 50 luôn Trời ơi, mẹ à, cũng chịu chơi luôn à, Chịu chơi luôn, bởi vì có bạn bè của dạ. con mà mình phải làm vui cho con Bữa nào ra rủ mẹ nhậu tay đôi coi <laughs> Nhưng mẹ em thì nhậu dở lắm, chừng nữa là nửa lon là mẹ em xỉn rồi à, dạ. Em thì mạnh Bây giờ thử xem à, con trai cô nói điều gì à, giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nha Trong cuộc sống của mỗi gia đình này thì nơi đâu cũng có những xung đột xảy ra trong gia đình nhiều lúc vợ mình bà xã mình cũng làm cho mẹ mình buồn và giận nhưng với sự khéo léo của vợ mình thì mọi chuyện đều được sắp xếp một cách ổn thỏa dạ. à, hôm nay thì à, cô có mong muốn một cái sự thay đổi gì con dâu của mình hay không thì à, hôm nay à, lên chương trình này thì à, À, trước hết là à, cũng mong muốn là cho dâu à, nó cũng thay đổi và sau này nó có cũng như là nó lo biết lo làm ăn chăm sóc thì vợ chồng của nó là sống được hạnh phúc vậy chị có mong muốn mẹ điều gì không qua chương trình này thì con cũng mong muốn mẹ sắp tới mẹ muốn ăn cái gì hay gì đó mẹ nói với con là con mua về con nấu cho mẹ ăn cái nhiều khi ừ, con mua về những thứ con con mẹ không thích thì mẹ không ăn nữa cái con buồn <laughs> chỉ đó thôi quá đơn giản vậy thì nói dạ. với con dạ. dâu nha dạ. tuần sau á là tao muốn ăn cái này đó mày nấu thử tao cái dạ. mặn ngọt gì cũng chia sẻ sẵn với con dâu nữa còn một chút một chút không đáng kể rồi cảm ơn uh, à, gia đình đã tham gia chương trình một kỷ niệm để uh, nhớ về chương trình mẹ chồng nàng dâu gửi tặng cô mời cô giới thiệu về mình ạ à. dạ cô à, tôi là nguyễn thị pha năm nay sinh sau một nghìn chín trăm sáu mươi ba ở quận 8 phường 4 <laughs> dạ xin mời anh dạ, ạ. dạ à. xin chào uh, à, mc quyền linh và dạ, mc linh, lê lộc và dạ, uh, quý vị khán giả uh, em tên hồ minh tâm sinh năm 1992 à, hiện tại là ở chung với mẹ vợ em làm rể bao năm rồi dạ em làm rể uh, nếu mà tính thời điểm hiện tại là bây giờ là khoảng 5 năm mình có mấy bé rồi anh hả à, mình cũng có một bé à. bé gái dạ lớn chưa dạ cũng được uh, 4 tuổi à, cái ngày đầu tiên à, cô gặp con rể tương lai của mình á cô chưa biết là con rể thì cô cảm nhận gì về chàng trai này cô ở nhà cũng nghe con gái nó có quen bạn trai mà chưa dắt là về nhà Ngày bữa à, bán ngoài chợ cái con gái nó à, dẫn rể ra bữa đem cơm cho mẹ ăn nó nói, nói mẹ bạn trai con mẹ thấy vậy thôi <laughs> rồi nó đi cơm mẹ ăn rồi xong rồi nó gạt đầu nó chào mẹ rồi mình thấy là nó giống ờ, gái mình mà quá hai người giống một mặt á à. thấy có cảm tình thằng anh chắc đắc hiền dạ. gương mặt phu thê ờ, ờ phu thê đó à. <laughs> thằng miếu hiền ngay từ đầu luôn ờ thấy nó dắt lại xong giống cái mặt như gái mình quá thôi thấy được quá thôi ờ, kệ cho nó quen <laughs> còn cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ á anh cảm nhận điều gì tại vì á lần đầu tiên đứng ở ngoài ngõ không dám vô nhà nhưng mà khi mà ấn tượng lần đầu là do mẹ kêu thôi bây giờ kêu vô nhà ăn cơm lúc đó rung lắm rung lắm đó nên uh, từ đó lấy được cái âm tình của mẹ rung là sợ gì mà rung à, ờ, tại vì mình lạ nước lạ cái mà quen con gái của mẹ nữa nên đâu dám vô nhà hồi hộp lắm lo lắng khi mà lần đầu tiên mà mẹ rủ thôi con vô nhà bác ăn cơm hồi ừ. lúc đó thấy có vô ăn không dạ có ăn mấy chén dạ bữa đó là mẹ nấu hình như là nhiều lắm mà em ăn mấy chén à, hình như là một nồi luôn một nồi thấy có lúc còn rung không lúc đó là cũng còn cũng còn rung còn ăn mà ăn một dạ, nồi luôn ăn một nồi luôn đó nên hồi xưa là là ốm lắm nên bây giờ mẹ kêu thôi con cứ ăn ăn đi giết được ốm à, gọn đẹp bởi. trai lắm thấy được mới gả gái mà dạ phải thấy giờ chắc không gả <laughs> thấy giờ nhưng mà ăn xong có có rửa chén rửa gì phụ mẹ ờ, ờ, dạ, vợ gì không cũng có ghệ mà luôn lúc nào cũng muốn lấy cái, điểm á dạ. <laughs> lấy cái điểm nhấn ghi điểm ờ, liền á dạ ghi điểm liền lắm dạ. vô nhà ăn là rửa chén làm chuyện đó mà xiên, lúc đó thôi đúng không dạ bây giờ cũng còn xiên nữa ủa vậy hả lúc về làm rễ sao à, nói chung thì <laughs> lúc về làm rễ thì à, thấy nó cũng hơi à, lạ lẫm một xíu tại vì đâu phải nhà mình từ từ thì một thời gian thì nó cũng quen dần ừ. đó cảm thấy nó hết rung rồi những cái ngày đầu là hai mẹ con mình có hợp nhau không cô ăn rễ này được nó nó hiền mình thay nói chuyện vui nói chuyện với nó mình hỏi trả lời trả lời đó à đi làm gì hay mình hỏi này hỏi kia đi làm sao làm sao nó kể nghe nó tâm sự nhiều không con gái gì ít kể hơn rễ ừ để tâm sự nhiều hơn ha ờ mình hỏi gì trả lời còn cái là biến nói lắm vậy là hợp với nhau hợp. đó ừ. đó kể hết, hết luôn dạ kể hết hợp nhau ăn uống hợp không hợp luôn dạ ở nhà nấu cái gì dư dư là đưa cho nó ăn ăn hết à hèn chi hèn chi bự dần <laughs> khi gái nói mẹ mẹ nấu ít ít thôi tại vì dạ. mình muốn ăn cái gì mình nấu mình ăn cái nấu phải nhiều không dạ. lẽ mình nấu chừng tô chén mình ăn sao phải nấu hơn chừng hai ba tô mình nấu ăn dư cái vậy dành nó để lát cho thằng tâm về ăn cái gái đó là mẹ ơi cái gì mẹ cũng nấu dưa đủ mẹ ăn không nấu dư để trong tâm ăn tâm mập mình cứ mang dưa ăn hoài nó còn la rồi cái chuyện chăm sóc cháu là hai mẹ con mình có hợp nhau không cô cũng hợp dạ ờ. nói là mình là sanh con mấy tháng vậy nó đi làm đi chở đồ về cái trưa vậy mẹ ờ, quần tả của con lâu của con con lâu mẹ con nói đó nhờ tắm lấy đi vàng của mày mà lấy đi mà dẹp đi mà sợ nó lấy giặt cất thì mà lô mà hỏi hoài lần đầu chưa gì vậy nó lo nó sợ mẹ giặt giật á à. liệu để cho nó cho nó gì nó nó nó nó nó giặt, nó giặt. Không? à trời ơi anh anh tự mày. anh tự giặt luôn hả anh hả dạ, dạ đúng rồi <laughs> ừ, chưa nó đi làm thì chưa nó về lúc có con chưa lại về nhà nó về dạ. đi làm nó chịu đi làm nữa thường à, mấy chàng rể ở nhà, nhà vợ á hay là nhạy cảm chứ nhiều khi làm rể em cũng ngại đó dạ em là em ngại như thế rồi em có phụ ba mẹ dụ như giặt quần áo nè lau dọn nhà cửa này kia không dạ cái lúc đầu thì hơi ngại nhưng mà theo cái thời gian dần dần thì nó cũng quen à giờ dạ. vẫn làm bình thường luôn dạ giờ giờ vẫn làm bình thường em có giặt đồ cho mẹ vợ không dạ cũng có tại vì à. bỏ vô máy giặt giặt dạ hết thùng mấy mình hụt <laughs> anh thấy có mấy chàng rể là giặt tự giặt tay luôn á giặt tay cho mẹ vợ luôn á có có lần có lần là cũng có giặt ờ, đồ cho mẹ vợ là ừ. cái lần mẹ bệnh ở ờ, nằm bệnh viện thì có cái nhớ cái lần đó là chỉ có giặt cho mẹ ngày đó thôi có giặt con ngày thôi dạ chỉ có một ngày thôi <laughs> lâu lâu á vợ bồ mình giặt ngày hai ngày vậy sao mẹ vui thôi dạ. thật sự đó nó cũng nhẹ nhàng nhưng dạ. vấn đề là cái niềm vui của người lớn ta thấy trời con rể tôi giặt đồ ta, ta rất là cảm động <laughs> anh với mẹ có điểm nào mà chưa hợp nhau không mẹ hay la dễ con gì cũng la hết nên dạ. mỗi lần mà hai đứa hai chồng mình đi làm về mà cứ mẹ cứ vừa vô mở cửa ra mẹ la rồi đó nên bây giờ cả sớm với là cả bên vợ đặt cho mẹ một cái biệt danh kêu bằng sao la sao la sao la thì à, tụi em á hai vợ chồng á thôi đặt cho mẹ luôn mẹ la cứ lù vô điện thoại mẹ la luôn trời nhưng, vậy luôn hả dạ. nhưng mà nếu mà mẹ la là cũng có những cái mà không vừa lòng mẹ đúng không mẹ ờ à, đúng sao mẹ tại vì à, nó nó đi ra nó nấu làm nhà cửa đồ dơ nó không có dọn dẹp nấu ăn bài mà mình dọn mình dẹp mình dọn dẹp cái mình tức bực la bực dạ. la chứ đâu ừ. gì là vậy đó ngày nào cũng la hết đâu có đâu đâu nữa đâu có cô bao giờ mà la mà giận nó luôn không không không có giận la cho có thôi à, la cho có thôi là nó hay vậy chồng nó hay à, à, giận lộn á nó giận rồi nó bỏ ra ngoài mình giận mình la mình gọi điện kia nó về à la là kêu nó về ờ kêu nó về về đi vợ chồng gì có cái cái lộn gì đó thì giờ, giờ vợ mày ra trên ờ, phòng thì mày xuống đất mình nằm võng thì thôi chứ ra cửa ra đường đi làm chi vậy nó vậy đó dạ. nó hay nóng á nó hay nóng lắm à. mà biểu đừng đừng đừng nóng như vậy nữa vợ chồng nói nhỏ nghe đừng đừng nóng đừng bỏ ra đi mình hay la nó vậy đó chứ Nhưng đâu mà có gì. ảnh nóng có khi nào ảnh la lay qua cô luôn không không <laughs> nhiều vợ người hay nóng nóng mà nhiều người đang cãi lộn nóng nóng mà cô qua cô can cái người ta lay ừ. Ừ. không dám đâu đúng không dạ ừ. không dám thường thì phụ nữ về làm dâu á chồng la mẹ chồng la hay giận cuốn gói đi chứ mình đàn ông ai cuốn gói đi <laughs> dạ có đi đâu dạ đi ờ, nói chung thì giận một một lúc thôi thì đi ra ngoài quán cà phê mình ngồi một khoảng tiếng hai tiếng đồng hồ để tĩnh tâm lại để à. cho mình thoải mái đầu óc để về nhớ có một lần là là mẹ dặn mua sữa cho con mà là hôm đó là em về hơi trễ nên uh, mẹ trước khi bước vô là mẹ la mày có mua sữa cho con hay không nói dạ con quên rồi mẹ dặn rồi sáng giờ không ấy ô cứ la như vậy rồi em thấy cảm thấy trong lòng mình nó bực tức bực bội thôi giờ con đi thôi giờ cuốn gói con đi đi ra ngoài đi ra một nước gì đó rồi xong rồi tịnh tâm lại cảm thấy mình nó có lỗi quá thôi giờ về nhà thôi con xin lỗi mẹ tại vì tính nóng còn bồng bột còn trẻ quá thôi con xin lỗi mẹ mẹ cái tính mẹ thì thì nói như vậy thôi la như vậy thôi nhưng mà không có để bụng nhưng mẹ la đâu phải la cho mẹ la là tại vì em không chăm dạ. sóc con của dạ, em á đúng đó, đó đâu phải giận mẹ đâu trời ơi con nó chờ sữa mà không đem nhưng về. mà nhiều khi công việc của ảnh nhiều quá sao anh nhớ nhiều, được nhiều chứ phải nhớ tới con chứ con mình còn à. nhỏ mà không mua sữa gì nó đói thì, nó bệnh rồi sao thì biết rồi Mỹ về nhà đang đi làm về mệt cái mẹ la gì mệt thì mệt chứ con nó con bệnh rồi sao nhà chờ sữa đó đúng rồi nó chờ sữa nó đâu nhưng mà có gì được. từ từ nói không gì? từ từ được chưa nó kịp... nói sao từ từ được chưa kịp vô nhà nữa la phải chứ. la cho nó nhớ đi mai muốn mua sữa cho con nhưng đó. mà tao rể tao quê chứ rể thì rể quê quê chứ quê con nó chịu cho ai chịu mà cái này chuyện gia đình người ta chứ phải chuyện à quên tao chú chửi con dữ <laughs> chú cũng bực chứ dạ chú đặt trường hợp à, cô chú cũng bực chứ dạ. này chồng ta phải chồng con đâu chú lên <laughs> con làm gì con binh nhỏng như vậy người ta là thấy tội nghiệp đó phải chi á mà à. mẹ vợ la cái chuyện của nó à, thì không ờ, nói dạ. con này mình tội đứa nhỏ nè dạ, nó đói nhiều khi nó có biết gì đâu đúng không mà con cũng thấy tội anh á ta mệt chú tội nhỏ hơn <laughs> nó còn con nít mình phải ưu tiên nít chứ con à. trời đất ơi mà em đúng là em bình tĩnh em về em xin lỗi mẹ đó dạ. còn nếu như em không bình tĩnh á em bực mình em bỏ đi xong rồi mẹ cũng giận em luôn từ đó nó sẽ tạo ra cái mâu thuẫn một cái một cái vết mà gọi là khó có có có gọi là hàng gắn lại với nhau đó từ chuyện nhỏ ta gọi là xé ra to đó thành ra là ở rễ rất là nhạy cảm chính yeah. ra dạ. là làm dâu nó đỡ nhạy cảm hơn làm rễ dạ dạ đúng đúng không đúng không em trai dạ đúng anh à, ờ, con trai bao giờ nó cũng nhạy cảm nó nghe dạ. hàng xóm nói đó vì nó còn ở rễ cái nghe bực mình cái về mà bà vợ <laughs> nói cái gì cái là coi như cuốn gói đi luôn á dạ đấy à, có bao giờ mà mình nghĩ rằng là mình sẽ ra riêng không dạ cũng có nhiều khi mình cảm thấy trong lòng mình ờ, không có làm gì được cho mẹ kiểu là, là hai vợ chồng sống ở chung với mẹ mà là không có tự lập được nên để cho mẹ lo hoài mày lo hết đúng dạ. không nên luôn lúc nào trong tâm tưởng luôn lúc nào cũng nghĩ thôi ra ngoài đi để cho mẹ sống thoải mái nhưng mà khi nghĩ lại mẹ của một mình khi mà hai chồng đi ra rồi thì mẹ lại buồn nên thôi bỏ ý định đó luôn nấu cho cô một bữa ăn nào chưa dạ em nhớ một lần là mẹ nằm viện à, bệnh à, cái lần đó là em nấu cháo cho mẹ khi mà đem vô ờ, trong bệnh viện á cho mẹ ăn thì ờ, mẹ cứ tưởng là con gái nấu khi mà con gái nói con rể mẹ nấu mẹ giật mình mẹ ngỡ ngàng làm lần đó em em thấy mát trong lòng tại vì chưa bao giờ mà nấu được một bữa ăn mà có một người khen cái hay là chưa chắc ngon, là em nấu ngon à. nhưng mà mẹ cảm động về điều đó dạ đúng không cô dạ vậy mai mốt có nấu nữa không <laughs> dạ nấu được bữa đó à. Thôi. là khi nào mẹ bệnh mới nấu hả bây giờ nó có hai chuyện rất là hay nha một là giặt đồ đúng lần thôi à. thứ hai là nấu cháo đúng lần thôi chứng minh thôi ở đây á quỳ linh thấy là con rể cũng rất là hiền dạ. À, hiền à, rất là dễ thương gương mặt cũng rất là phúc hậu em làm nghề gì à, em hiện tại là lái xe à tài xế hả dạ cái tài xế ừ, nó lăn lăn à, nó vừa nhăn lắm nó có không không à. giờ thì thấy chưa có đó mà không biết sau này mình đâu biết được thì dừng thấy cái mặt thầy dạ chín chín mấy hả trẻ dạ, quá dạ, trẻ dạ, mới hai mấy tuổi rồi có một đứa rồi giờ có đứa nữa là nó lo lo bù đầu là nuôi con rồi lấy gì đâu lăn nhăn nổi <laughs> lúc đó lăn còn nổi được chi nhăn ngồi trước mẹ nè dạ. trước khán giả em có điều gì trăn trở hay muốn uh, xin lỗi mẹ hay là muốn điều gì để mẹ thay đổi Ờ, dạ ừ, em muốn nói là ở đây là bây giờ mẹ đã lo cho con cái nhiều rồi bây giờ cũng mong mẹ muốn cho mẹ là sống một mình thôi bản thân mẹ đi đừng lo cho con cái nữa bây giờ mẹ muốn đi đâu mẹ đi không có ràng buộc con cái con cháu nữa như vậy thì cho mẹ thoải mái em chỉ mong vậy thôi nhưng lâu cũng chở mẹ đi chơi thì dạ cũng có à, khi mẹ đi một mình mẹ cũng buồn dạ. à, dạ. tổ chức đi du lịch để cho mẹ nữa ha dạ còn cô cô muốn điều gì mà muốn nói với con rể của mình không mẹ muốn ờ, như ờ, rể của mẹ <laughs> thì cũng ờ, lo nuôi con lo làm nuôi vợ vậy thôi chứ đừng nhậu nhẹt mày <laughs> đường được nhậu vậy thôi con ờ đừng nói vậy thôi chứ mẹ muốn như vô đó thôi à <laughs> tháng nó nhậu mấy lần đi làm những khi lâu lâu có bạn bè rủ đi tuần lễ đi ngày tuần lễ có ngày cũng à, ra đâu có ngày vậy chứ không phải Chừng mỗi nào? ngày kệ nó cho nó giao du anh em tài xế nhau lâu tuần này cũng nhà này tuần kia nhà kia ha dạ. nhưng mà nhậu nhậu nói ờ, thí dụ như hẹn mẹ 12 giờ hay một giờ cho mẹ yên tâm rồi cái mình về đúng giờ đó là mẹ khỏe thôi dạ rút kinh nghiệm mà mỗi lần đi nhậu là báo trước thôi mẹ 11 giờ con về nha mẹ đúng rồi <laughs> dạ. rồi cảm ơn uh, gia đình ngày hôm nay dạ. rất là dạ, nhiều linh nay mới gặp người linh trong hôm nay đẹp giống tivi không con giống đẹp trai quá <laughs> cảm ơn dạ, cô dạ. chúc cô uh, sức khỏe hạnh phúc và thành công nha chúc gia đình hạnh phúc mãi mãi luôn dạ thành công ha dạ, chúc cô linh và lê lộc chúc dạ. vui vẻ khỏe dạ. dạ cảm ơn cô chào nguyễn linh dạ chào cha dạ con chào bà <laughs> tôi tên là nguyễn thị thu dạ quê ở tiền giang mà dạ. giờ sinh sống tại long an à tiền giang là huyện nào cô chợ gạo xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo Dạ, xin chào uh, Quyền Linh Là một người bạn đồng nghiệp Chào một uh, người đồng nghiệp đó mà đó là người đồng nghiệp với ba của người này <laughs> à, Chào con Dạ, con chào chú Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài à, Mình là nghệ sĩ Trung Tử Long thân từ uh, nghệ sĩ Cái Lương Dạ Chỉ biết uh, là ca Cái Lương Nhưng mà mình là hát Cái Lương rồi Mẹ vợ mình có hát Cái Lương được không? à, mẹ vợ hồi xưa cũng là một nghệ sĩ cải lương oh. linh biết là là hồi ờ, lúc trước khi mà Trung Tứ Long à, gặp được ờ, con của mẹ đó là nghệ sĩ Hồng Hạnh đó Dạ Thì ờ, lúc đó còn nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nè Thì đã xem mẹ hát rồi Cái lúc đó mẹ hát trong cái đoàn uh, cải lương Duyên An của tỉnh Cà Mau Tuần cổ, à, tuần cổ à, tuần cổ đó Bởi vì mình chỉ là một khán giả bình thường thôi Thì lúc đó xem về cái cái người này hát hay Mà lúc đó mẹ còn nhỏ còn nhỏ mà Đẹp lắm bây giờ trương à, tử long với mẹ cùng hát chung một một cái cái bài nào đó đi dạ một trích đoạn tôi hát trong cái tài tử ờ, trích đoạn à, chừng vài câu thôi dạ, dạ vài câu thôi tài tử chứ về mình già thì cái trong dạ, cổ hết nổi rồi dạ <laughs> đời thương có ông vua trụ mang mề sai gì lồi hồ khiến cơ đồ ngựa nghiêng quân thần phải đảo điên còn tiếc đứng mấy trung lương trai mật gàng ra đáp đền chu quân dương nghĩ lại cần thêm thương tội gầm quá hận tố nương nói tới 38 câu lại dạ. con ra hai, hai câu <laughs> thôi dạ. cảm ơn bà Đấy, à, tại vì mẹ bỏ ngày cũng lâu rồi đó à, linh thôi giờ tới à, lòng <laughs> hát giao lưu cái đi ha dạ hát giao lưu hả hồi nãy giờ thì giờ, à, giờ mẹ hát giờ, giờ trung tử long chinh hát là một uh, lớp ngắn trích đoạn trong cái vở tuồng này chắc là là ai nghe qua cũng đều biết sư phụ ơi công lao hai mươi năm trời giải vô con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây áo nhà chùa không còn giữ được thì bà lại này xin từ tạ với ân sư gọi là những lại sao cùng từ bây giờ cho đến mai sau xin giả biệt chốn phật đài Dẫn thân vào gió bụi gian lao Không biết rồi đời con sẽ ra sao Chành thương sư phụ tuổi già Sống một mình vừa quan sơ con có ra đi vào chốn bụi hồng thầy chỉ có một đôi lời khuyên con đạo là anh đuốc soi đường con phải giữ gìn đạo tâm hay quá nói chung là mẹ vợ con rể cũng cùng chung một bộ môn nghệ thuật đó là nguồn cải lương tuồng cổ nên là chắc có thể rất là hiểu nhau yeah. Dạ. tâm lý cũng dễ thông cảm với nhau đúng không cô <laughs> cái ngày đầu tiên mà cô ờ, biết đây là con rể của mình á thì cô cảm giác thế nào thấy ờ, con hai đứa nó ờ, đi hát chung yeah. Dạ. hát chung đoàn của duy ngọc á hồi đó ổng có nói là hai đứa tụi bay mà có kết hợp với nhau đó mà hát chung nhau là hai đứa sẽ thành công thời gian rồi hai đứa nó thương nhau rồi nó tiến tới hôn nhân tới nay là mười mấy năm rồi yeah dạ mình thấy làm cha làm mẹ em thả con mà thuận buồm xuôi gió mà nó nương tựa với nhau để mà đi trên con đường nghệ thuật vậy thì mình rất là mừng cho hai đứa con vậy thôi chứ không có ờ, ý kiến gì hết <laughs> khi mà con rể nghệ sĩ về làm rể đó cô thấy thế nào có ấn tượng điều gì với ờ, trung tử long không ấn tượng là con mình nó tìm được một cái ờ, bến dựa thật là vững chắc có nghĩa là hát hò gì thì long dìu dắt cho hạnh thành ra hạnh có ngày hôm nay là nó thẳng ra là cũng nhờ rể để dắt dìu con mình <laughs> hay quá ấn tượng là giỏi đó ừ. cái lần đầu tiên khi mà chú gặp bà đó cái lần đầu tiên nó cảm giác chú như thế nào và chú có ấn tượng điều gì không chú nói thật như thế này ngày đầu về cũng rất là sợ nha rất hồi hộp ăn còn chứ không ăn bởi vì mẹ rất là nghiêm dạ còn một là một hai là hai chứ không phải là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 chỉ biết chào má rồi đi thôi đúng rồi bắt đi hát đi dữ lắm tụi nó xô nó đi chặt cứng dạ. luôn cái tỷ như ờ, dỗ ba nó ngày mai dỗ thì nó đi hát ở miền tỉnh á tối hát xong rồi nó về tới là ba bốn giờ khuya dạ. chuẩn bị cơm nước tụi nó về ăn ăn xong rồi là tụi nó ngủ sáng cái thì dỗ dỗ xong rồi cái ở đó tới chiều vậy cái là có xô xô có trước đời là chiều nó làm mặt làm mày đó rồi đi luôn dạ thì mẹ con cũng không có tâm tình nhiều nói thẳng ra là con mà nó có cái lịch đi hát được chị mình cũng mừng dạ dạ chứ cũng không có phiền phức gì nói làm rể cho vui chứ về ăn không ngủ đi không đúng không <laughs> nó cũng có ăn gì đó á ăn cơm thì chỉ có cá kho vậy thôi cá kho bỏ me vô kho lĩnh bỉnh lạng bản rồi rau rác chị chấm gì ăn chứ không ăn thịt heo dạ. à. thịt heo mà chén mày rửa không sạch nó cũng ói nữa khi mà mẹ vợ á là lo cho con rể như vậy có bao giờ con rể nấu cơm rồi cho mẹ vợ ha <laughs> làm gì cho mẹ vợ chưa cái vụ mà nấu cơm thì chung tứ long bó tay này hồi đó giờ không biết nó tấn thật lòng mà nói nha dạ. nhưng mà rất là khó tánh nhưng không nấu cơm mẹ thì về tới nhà thì mẹ lo từng miếng ăn từng giấc ngủ dăng cái mùng để để cho chung tứ long với à, về và, và nghĩ như là đó là một cái nghĩa cử rất là cao quý đối với một cái bà mẹ vợ cũng như là xem như là mẹ mẹ ruột vậy đó từ cái chỗ đó mình mới suy nghĩ là mình rất là thương có khi có dịp là chung cái long với ông hạnh đi à, biểu diễn ngoài hà nội á hà nội cái đi máy bay mày bị bị bão đó cái mẹ này. con ơi có sao không thôi để mẹ nhà mẹ tụng kinh à, mẹ cầu cho hai đứa con bình an một câu nói thôi nhưng mà mình nhói trong lòng Chung tử long cũng có đáp lại một tấm tấm chân tình với mẹ là em ơi thôi đi ra ngoài à, ngoài chợ chợ bắc ninh á, lúc đó đi hát từ hát bắc ninh em tìm mua cho mẹ những cái món đồ gì quý quý gì cho mẹ nó mua áo lạnh à, lạnh thay da rồi đem về mình nói quý quý rồi đó ở ngoài kia thì nó chuyên gì bán gì áo lạnh thì đem cái áo lạnh thật là tốt gói lại đem về tặng cho mẹ ở miền nam nó nắng muốn nóng muốn <laughs> chết mà nó rồi nó mua mền đó mền thì mà tao nói nó dày gì nè dạ. đem về về để đó không cho đâu rớt đó rồi mua áo lạnh áo lạnh mà loại áo lông cừu dạ mua về tặng cho mẹ trời ơi cái này sao mặc được sao mà sử dụng được đâu nóng muốn chết vặt cái này vô con nó mà chết luôn <laughs> nhớ lời mới thấy dạ. cũng dạ. mắc cười nhưng mà có tấm lòng gì cũng vui cô ha con không biết là ở nhà là không biết bà với chú hợp nhau điểm gì hả bà hả nói thẳng ra là lâm này cũng ít nói lắm dạ và đây cũng ít nói nữa mẹ con thấy tỷ về cái nó gặp à, mẹ con mới về cái rồi à, ừ, vậy đó rồi cái nó về nó leo lên cái võng nó nằm bắt điện thịt coi thế nấu cơm này lau cơm xong cái à, cơm rồi tụi con lên ăn đi ăn cơm xong rồi tụi nó đứa ăn hạnh thì chung phòng nằm bấm điện thoại rồi nó nằm dẫn bấm thì nào có khách hứa rồi tới gì đó thì tụi nó ra tiếp vậy ra xong rồi à, cái chuyện đi á, thì à, mẹ ơi tụi con đi á tôi xách xe đưa ra ngoài thì nhầm cái lộ xe thì xe xe đẩy à, chỗ nó vô được khúc ngoài còn có đường bẹo vô hơi nó hơi nhỏ đó vô không tới nhà xe máy chở ra à, xe máy đưa ra mẹ vợ chở con rể ngồi sao mẹ giỏi lắm à chở hai chồng luôn cái đường mà nhỏ quá long chạy chạy xe dở lắm dạ chạy té hoài à anh <laughs> không dám chạy cái mẹ phải chở long nguyên hạnh đi ra ngoài cách khoảng chừng hai trăm mét à, à. tôi à, lên trên nhà tôi nói trên này đó đó dạ. cái ở sớm á người ta nói là chị là mẹ của chung tư lâm phải không nói là mẹ là chung tư lâm còn à, chị sư tôi á thì nói là mẹ của hồng hạnh à. <laughs> thì nhỏ này để dám tay già chồng <laughs> chị xưa thì đã bé nhỏ nhỏ cô mặc dầu thí dụ như à, không có lo cho mẹ nấu cơm hay là rửa chén phụ mẹ mẹ nhưng mà mình lo về một cái vật chất khác như là lo cái tinh thần thí dụ mình đi xa lúc mà long bận á em em điện thoại cho mẹ hỏi thăm mẹ mẹ thế nào khỏe không cuộc sống như sao ăn uống được hay không mẹ ơi mẹ bệnh phải không tụi con chở mẹ lên để để trị cho mẹ liền có là mỗi ngày có liên liên, liên, liên hệ về với mẹ nhưng mà sao long không từ gọi điện mà phải nhờ qua vợ gọi long nội giờ nói chuyện với mẹ nó hai hai mẹ con biết nói gì mẹ khỏe không mẹ có ăn uống được không chỉ gì thôi hết còn ví dụ như hồng hạnh á là, là con ruột thì ờ, nói chuyện là hai mẹ con tâm sự với nhau thì nói là cái là nó dễ hơn nhưng mà à, có bao giờ mà thấy con rể mình nó làm phật ý mình mà mình buồn cái điều gì chưa nhiều khi có cái là nhiều khi vợ chồng nó có trên này có cãi cọ làm gì không cãi mà mỗi lần hả cãi cọ cái nó điện thoại điện thoại nó mắng vô mà nó điện thấy nó cái rung rồi trời ơi nó điện uh, cái gì đây mà không điện lên giận con hạnh mình tức cà lăm à, mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ tao hỏi gì mẹ hoài mà cứ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ con hạnh nó hung dữ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ rầy nói giùm con mà cứ cà lâm hoài á con thích cười vậy là con rể tin tưởng mẹ lắm nhưng mà chú ơi con không biết là chú với cô là bao lâu hay là thỉnh thoảng là khi nào thì về thăm bà một lần hả chú dạ, chú tư long với hồng hạnh thì cũng phải về thăm mẹ thường lắm bởi vì cái tuyến đường mà đi hát ngang đó đi hát ngang khi ờ, đi ngang có nói mẹ con về con với hạnh về mẹ tội nghiệp chờ không chuẩn bị chờ, chờ tặng xe chứ xe cộ sẵn tặng chờ rước con, con rể con ruột vô cái tới chừng tới gần tới giờ nó mẹ ơi trễ rồi tới giờ không kịp thì con đi luôn thì mình nói cái là chắc có lẽ là mẹ cũng hơi buồn thì mẹ nói ừ nhưng cái tiếng ừ đó mình hiểu được cái nỗi lòng của mẹ giận giận ừ mà giận chứ không phải ừ thương nhưng mà bà có giận thì không bà có giận không dạ em thì không có giận nha mình buồn chút thôi dạ. <laughs> có ăn lần à hai đứa nó về dở ba nó về cũng ba bốn giờ khuya không à về tới cái cũng nấu đồ ăn để sẵn hết về tôi nó lục nó ăn dọn ra cho ăn xong cái mới có 6 giờ 5 6 giờ sao thấy bữa nay sao tôi phải dậy sớm để không nói bạn gái mẹ ơi mẹ cho con với anh long đi à, cả bè đám cưới đi chút tụi con tranh thủ về thì ở ở ở quê mà đám dỗ mà nghe tụi này về người ta đông tụi này về đặng dạ. hát ca rồi đó đông lắm người ta trong tụi này hát có đi đám cưới làm sao không biết mà đi mất tiêu cho tới 10 giờ 11 giờ không thấy về điện nó con dây liên dây liên mà hoài không có tới chừng một giờ nó mới về tới trời ơi tức giận quá trời lần đầu tiên thấy mẹ khóc á đâu có dám vô gặp mẹ nói chuyện đâu làm lánh mặt <laughs> lánh mặt ra ngoài là không dám nói thật để vợ để vợ đưa mặt ra lãnh để cho hồng ảnh vô thăm thị mẹ lúc đó giận tháng mấy bậc trai á trời ơi ừ sáng rồi bà hạnh mới khóc thô nghiêu ngao mà lên cầm micro hát mà vừa hát vừa khóc con xin lỗi mẹ mẹ ơi con xin lỗi mẹ lúc mà thấy đánh đánh vợ mình á lúc đó long sợ không nể sợ né qua bên có dám lại gần đâu lại gần nhiều khi chó rồi vô không vô cứu vợ đâu mới chú có nghĩa là thế này nè cái đó là mình lỗi mà ừ. hai đứa lỗi lỗi của cái ngày trọng đại của gia đình mà mình lỗi mấy đợt sau thôi cái gì cái ngày đó là phải né ra chứ khác không nhận xô dù ở đâu à. bây giờ thử xem hồng hạnh sẽ nói điều gì nha dạ yeah. đối với mẹ vợ thì à, trung như long á thì không có nói ra ngoài mặt nhưng mà trong lòng um, đi chợ hay những gì đó thì à, hỏi em á, sao ông mua này cho mẹ thì hồng hạnh thấy ờ ha sao mình gái mà mình không có ờ, tỉ mỉ bằng à, chồng mình nữa hạnh cảm thấy là một người rể mà được lo cho mẹ tuy là không có ra mặt nhưng mà trong lòng giờ thằng hạnh rất là vui những cái chuyện mà hai vợ chồng lục đục với nhau thì ờ, vợ chồng nào mà không có lục đục thì ờ, đôi lúc giận nhau thì ờ, long bỏ đi thì long điện thoại cho mẹ liền mẹ ơi mét mẹ là con không hài lòng này kia thì điện cho mẹ là mẹ biết là mẹ điện cho thoại cho hạnh à, nó sau la là hạnh nói là tại sao Ờ, con như vậy như vậy tại vì con lựa chọn con tự quyết định bây giờ cũng đã lớn hết rồi lúc nào nó cũng lớn hết rồi thì suy nghĩ chín chắn nha không có mà có vụ mà giận nhau rồi đòi ờ, thôi nhau hay là ly dị nhau là mẹ không có đồng đồng ý điều đó thì uh, hạnh nghe lời mẹ đôi lúc giận lên vợ chồng mà giận lên thì không có có có kiềm chế được toàn là mẹ minh minh long không như con gái không ra rìa cho nên à, à, qua cái à, chương trình này thì à, hạnh mong là à, long và mẹ hiểu em hơn chứ không phải là hai người bên nhau rồi không bên con gái nữa rồi à, coi như là những cái điều gì một khúc mắt mà không vui đó thì mình cứ giải bài những cái những gì mà mẹ không thích long này hay là long không thơ long mà mà con không có ấy này kia thì cứ nói cho mẹ hiểu hay là long hiểu vậy thì hai người sẽ cởi mở nhau sẽ thương nhau nhiều hơn nữa <laughs> xin cảm ơn chương trình hôm nay à, một ngày mà mẹ vợ với à, chàng rể ngồi nói chuyện với nhau cũng rất là vui ha dạ. hy vọng rằng cái mối tương quan này nó sẽ bền chặt mãi mãi luôn cảm ơn à, cô rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay hôm nay thì cô có dạ, muốn nói gì với con rể mình muốn thay đổi điều gì không có dặn dò gì không chỉ à, riêng con bây giờ hạnh nó cũng còn bập chạc dữ lắm bây giờ con lớn rồi nó còn gán con kèm kẹp con phiên dạy lại nó đặng mà cho vợ chồng êm ấm vậy thôi chứ giờ mẹ không có ở gần mà mẹ khuyên bảo được nó ờ, chỉ cầu mong mà hai đứa hạnh phúc rồi ờ, yên vui là mẹ vui rồi chứ nghe mà lục lục cái buồn dữ lắm còn à, con thì à, qua chương trình này con xin hứa với mẹ là con sẽ không làm những cái gì để cho mẹ buồn à, sẽ cố gắng sẽ làm những cái gì cho mẹ vui để à, mẹ sống lại với con với cháu à, trong khoảng còn lại của mẹ à, một cái kỷ niệm của chương trình à, để lâu mình nhớ quyền lên lê lộc ha ừ. Dạ. đẹp quá